Cuối năm 2022, bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn. Càng về cuối năm, khi nền kinh tế rơi vào trạng thái bất ổn thì các kênh đầu tư phổ biến cũng chịu sự tác động, gây nên khó khăn chung và nhuốm màu ảm đạm cho thị trường. Với tốc độ lao dốc nhanh chóng, cùng dòng vốn giao dịch liên tục sụt giảm, khiến cho thị trường chứng khoán chao đảo trong những ngày qua. Các chuyên gia nhận định, thời điểm hiện tại vẫn khó dò được đáy của thị trường chứng khoán do chưa biết quá trình giảm khi nào sẽ kết thúc. Trong khi đó, giá vàng bị chi phối mạnh bởi thị trường quốc tế, khiến giá bán tăng, giảm thất thường, dẫn đến việc không còn giải pháp an toàn để giới đầu tư tránh khỏi sự trượt giá của đồng tiền. Ở một diễn biến khác, gửi tiết kiệm lại mang đến nhiều dấu hiệu tích cực hơn khi lãi suất huy động bỗng nhiên tăng cao. Có thể thấy rằng lãi suất tăng, nhu cầu quan tâm cũng tăng theo đáng kể, nhưng gửi tiết kiệm vẫn không được đánh giá cao bởi lợi nhuận tăng trưởng chậm, kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Giới chuyên gia phân tích, Thời điểm này, đầu tư vào kênh gửi tiết kiệm là một cách an toàn để đảm bảo dòng tiền. Tuy nhiên, đây không phải là kênh đầu tư hấp dẫn, trú ẩn tốt cho dòng tiền, vì mức lãi suất không cố định. Việc tăng lãi suất thực chất để đảm bảo giá trị đồng tiền. Một khi đồng tiền mất giá, lãi suất nhận lại cũng sẽ trượt giá theo. Do vậy, nhà đầu tư muốn sử dụng đồng tiền của mình một cách thông thái hơn thì buộc phải chọn cho mình một hướng đi mới cho lợi ích bền vững hơn. Bước vào quý 3, thị trường bất động sản có nhiều biến động nhưng vẫn được đánh giá là kênh đầu tư sinh lời tốt nhất bởi ba lý do chính sau đây. Thứ nhất, tính pháp lý của các sản phẩm hiện tại rất minh bạch. Các sản phẩm hầu hết đã quy hoạch có sổ hồng riêng. Hiện tại, nhà đầu tư chỉ cần chọn lọc sản phẩm có ưu thế nhất để xuống tiền sở hữu bất động sản. Thứ hai, thị trường bất động sản đang có nhiều chính sách tốt từ đầu tháng 11 cho đến nay, dễ dàng nhận thấy các doanh nghiệp địa ốc đã ồ ạt tung nhiều chính sách ưu đãi có lợi cho nhà đầu tư, như chiết khấu lên đến 51% vào giá bán, cam kết thuê lại mua lại sản phẩm với mức lợi nhuận cao và vô vàng ưu đãi hấp dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư. Với những nhà đầu tư đang có sẵn tiền mặt thì đây chính là thời cơ tốt để xuống tiền đầu tư trung và dài hạn. Thứ ba, vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã nới lỏng râm tín dụng, Động thái này tạo kỳ vọng tháo gỡ những khó khăn đang dở dang, đồng thời tạo động lực giúp thị trường chung ấm dần lên. Dẫu thị trường bất động sản đang phải đối mặt với nhiều thách thức, song đây cũng là kênh đầu tư vua dẫn đầu cơ hội sinh lời bền vững. Theo nhận định của giới chuyên gia, thời điểm này là cơ hội để nhà đầu tư chọn lọc, sở hữu những sản phẩm bất động sản thực với mức tốt nhất bởi trong tương lai, khi thị trường ổn định trở lại, rất khó để giảm giá bán vì chi phí đầu vào tăng cao. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để sở hữu các bất động sản có pháp lý minh bạch, đã có sổ hồng. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản Tri thức cho thịnh vượng vững bền